bạn thân mến Nếu như bạn là người có một chút tin tưởng vào tâm linh Thì bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống này có rất nhiều điểm báo chỉ cho chúng ta thấy rằng Có thể vận hạn xui xẻo đang đến gần Vậy làm thế nào để có thể hóa giải vận xui và từ đó đem lại những nguồn năng lượng tích cực với chúng ta? Các bạn một vài những bí quyết đơn giản sau đây để hóa giải vận xui bằng 12 bí kíp đơn giản nhất. Cách thứ nhất, dùng muối. Đối với nhiều người, nền văn hóa muối thường được coi là đem lại may mắn để loại bỏ vận xui. Bạn có thể lấy một nắm muối và ném qua vai trái. Lưu ý không nên ném muối qua vai phải sẽ khiến bạn gặp xui xẻo nhiều hơn. Để thay thế, bạn có thể tắm nước muối nhằm xua tan vận xui. Bạn chỉ cần pha thêm hai thìa súp muối vào bồn tắm nước nóng. Ừ, phương pháp này bạn có thể sử dụng đó là rắc muối vào trong mỗi căn phòng trong nhà bạn và bên dưới bệ cửa sổ. Cách này sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn, tránh gặp xui rủi. Cách thứ hai, sử dụng pha lê và đá các loại pha lê và đá được cho rằng có khả năng bí ẩn về việc bảo vệ cho đến xua đuổi nguồn năng lượng xấu để đem lại sự may mắn cho gia chủ của bạn. Hãy đặt pha lê và đá trong văn phòng làm việc hoặc đem chúng may mắn cho gia chủ của bạn. Hãy đặt pha lê và đá trong văn phòng làm việc hoặc đem chúng theo mình. Đá đã đem lại bảo vệ khỏi các các cát khí chẳng hạn như những lời nguyền rủa từ người khác đá thạch anh hồng sẽ khuyến khích nguồn năng lượng tốt thay thế cho nguồn năng lượng xấu đá xà cừ sẽ bảo vệ bạn khỏi các thế lực muốn hút lấy nguồn năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn thạch anh tím sẽ bảo vệ bạn khi đi du lịch và tránh khỏi cho bạn bị thương các loại đá khác có thể dùng để bảo vệ bạn khỏi nguồn năng lượng xấu hoặc tà ma, bao gồm như hồng ngọc, đá thủy tinh núi lửa, ngọc lục bảo, đảo bảo ngọc lan, vân vân. Cách thứ ba, thắp hương. Thắp hương là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và tà khí. Bạn cần chọn các loại hương nồng như gỗ đàn hương hoặc hương hoa nhài và nếu bạn muốn gặp nhiều điều hơ, thắp nhiều hơn một nén hương bạn nên nhớ thắp những nén hương lẻ chứ không phải là số chẵn bạn nhé nếu bạn đang gặp suy xẻo trong cuộc sống cá nhân hãy thắp hương ở nhà và di chuyển hương từ phòng này sang phòng khác để khói hương bao phủ mọi ngóc ngách của căn phòng nếu bạn đang gặp suy xẻo trong công việc bạn cũng có thể thắp hương tại phòng làm việc nếu phù hợp Cách thứ tư, cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện với Đức Phật hay Chúa Trời hoặc bất kỳ thần linh nào mà bạn tin tưởng có thể giúp bạn may mắn. Hãy nhớ hãy nhớ cầu nguyện thường xuyên và hãy nhớ xin thần linh tha thứ cho những việc không hay bạn đã từng làm trong quá khứ và tha thứ cho các suy nghĩ tiêu cực của bạn. Hãy dành một ít thời gian trong lúc cầu nguyện để xem xét lại bản thân và suy nghĩ cách để hướng bản thân trở nên tốt hơn. Hãy cảm ơn trời Phật đã đem lại cho bạn thật nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Hành động đơn giản này có thể giúp bạn thay đổi nhận thức của bạn về định nghĩa vận xui và sẽ giúp bạn nhận ra rằng thật ra bạn đang được phúc lành. Cách thứ năm, dọn dẹp nhà cửa. Sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển qua nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo không gặp nhiều may mắn. Việc dọn dẹp nhà cửa có thể cung cấp cho bạn nguồn năng lượng mới và đem lại cho bạn khả năng thay đổi vận xui thành vận may. Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa. Thu thập những vật dụng bạn không thích hoặc không sử dụng, bỏ chúng nó đi. Sau đó, hãy lau dọn toàn bộ nhà cửa, lau sạch mảng nhện và bụi bẩn. Hãy sắp xếp lại nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng Hãy sơn lại nhà để đem lại sức sống mới cho ngôi nhà của bạn. Hãy thử nghe nhạc và thắp hương khi đang dọn dẹp và mở toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào để ánh nắng mặt trời tràn vào trong nhà. Cách này sẽ khuyến khích nguồn năng lượng tích cực chảy vào trong không gian sống được đổi mới của bạn. Cách thứ 6 Thanh lọc luân xa trên cơ thể bằng hoa tươi Hoa tươi được dùng để thanh lọc 7 luân xa trên cơ thể nhằm xua đuổi tà khí và mời gọi tài lộc mới. Bạn cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau và càng nhiều màu sắc càng tốt. Hãy loại bỏ cành lá và chỉ cần sử dụng hoa. Đặt hoa trong chậu nước và đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời trong 1 giờ. Cách này giúp nước có thời gian tích lũy năng lượng tích cực từ các loài hoa Đem chậu hoa vào phòng tắm và dùng khăn tắm thấm nguồn nước đầy năng lượng của hoa để tắm. Khi bạn tắm, hãy tập trung vào nơi bắt nguồn của ánh sáng, đó là từ giữa chán. Cho phép nguồn năng lượng này lan tỏa khắp cơ thể bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận nhặt hoa, đặt hoa vào túi giấy và bỏ hoa đi. Tưởng tượng như bạn đang loại bỏ vận xui đi cùng với hoa. Cách thứ 7. Làm việc thiện một trong những cách tốt nhất để đem lại vận vận may mắn là làm việc thiện để bản thân gặp được thiện nghiệp đây là cách để bạn nợ những việc xấu bản thân gây ra trong cuộc sống hiện tại trong kiếp trước nâng cao thiện nghiệp bằng cách đóng góp cho các tình chương trình từ thiện hoặc giúp đỡ người đang cần giúp đỡ chẳng hạn như người vô gia cư người già hoặc trẻ em mồ côi điều quan trọng là những việc thiện bạn làm phải xuất phát từ tấm lòng chân thực và sự mong muốn giúp đỡ người khác của bạn. Nếu bạn chỉ cố gắng làm việc thiện để tạo thiện nghiệp cho bản thân, để cuộc sống có thể suôn sẻ hơn, thì các hành động mà bạn làm sẽ không đem lại tác dụng gì cả đâu. Tham gia các hoạt động tình nguyện cũng sẽ giúp bạn nhìn những khó khăn trước mắt. Theo cách tích cực hơn, bạn có thể nghĩ rằng bạn gặp xui xẻo, nhưng một khi bạn thấy người khác đang phải chịu đựng những gì, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của những người bạn cũng chưa đến nỗi quá tệ cách thứ 8 đem theo bùa bảo vệ bên mình những chiếc bùa bảo vệ những chiếc bùa bảo vệ nho nhỏ là cách tuyệt vời để tránh gặp xui xẻo trong cuộc sống hàng ngày bạn có thể đeo bùa bên trên vòng cổ hoặc vòng tay hoặc bỏ vào trong túi cách loại bỏ bùa bảo vệ phổ biến bao gồm loại thứ nhất là chìa khóa Chìa khóa được dùng từ thời xa xưa như một loại bùa may mắn gắn ba chìa khóa với nhau và đem luôn đeo bên mình được xem như cách để giúp bạn mở ra ba cánh cửa tiền tài, sức khỏe và tình yêu. Loại thứ hai là cây lá trụng hoa và cỏ ba lá. Bạn cần đeo cây lá trụng hoa hoặc cỏ ba lá tươi hoặc đeo một chiếc bùa có hình lá của loại cỏ bốn lá hiếm gặp là phương pháp phổ biến trong thần thoại Eric, được cho là đem lại may mắn. Mỗi lá của cỏ bón lá đại diện cho một đặc tính may mắn, tiền tài, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Loại bùa thứ ba, móng ngựa. Móng ngựa được cho rằng sẽ đem lại may mắn vì chúng ta xua đuổi tà ma. Bạn có thể đeo một chiếc móng ngựa trong nhà để đem lại sự bảo vệ cho bạn hoặc đeo mặt dây chuyền hình móng ngựa. Hãy Nhớ chắc chắn rằng bạn đeo móng ngựa theo chiều hai đầu hướng lên trên, nếu không may mắn có thể bị tẩu thoát. Cách thứ 9. Không nên ném các mảnh hương vỡ đi. Tục lệ cổ xưa cho rằng nếu làm vỡ gương, bạn không nên nên ném mảnh gương vỡ đi. Nếu bạn ném chúng đi, bạn sẽ nhận thêm xui xẻo. Trong 7 năm tiếp theo, bạn có thể bọc các mảnh gương vỡ lại và chôn chúng xuống đất, hoặc có thể giữ lấy một mảnh gương vỡ đủ to để có thể xem được hình ảnh phản chiếu nhưng không quá to hoặc sắc nhọn để có thể làm bạn hoặc người khác bị thương và chờ cho đến lúc ừ, trăng tròn tùy thuộc vào thời gian trăng tròn tiếp theo mà bạn có thể vẫn gặp vận xui trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn nhưng nếu như bạn sử dụng gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của trăng tròn lẽ nó sẽ giúp bạn vô hiệu hóa vận xui sau đó bạn có thể chôn mảnh gương đó hoặc vẫn tiếp tục giữ nó Cách thứ 10, sử dụng sức mạnh của ánh sáng. Cho ánh sáng vào nhà là một cách hữu hiệu để loại bỏ suy xẻo và xua tan những nguồn năng lượng xấu. Hãy thử bật tất cả đèn điện trong nhà và thắp thêm nến, sao cho không còn một góc tối nào để tà khí có thể ẩn náu. Một phương pháp sử dụng ánh sáng để bảo vệ bạn khỏi vận xui và thu hút may mắn đó là thắp ba ngọn nến. Hai ngọn nến trắng một để đem lại sự bảo vệ cho một để đem lại sự hạnh phúc và ngọn nến còn lại phải có màu cam để đem lại may mắn. Thứ 11. Đốt cây xô thơm Đốt cây xô thơm là phương pháp được sử dụng từ nhiều năm trong các nền văn hóa khác nhau như cách để xua đuổi tà khí. Phương pháp đốt xô thơm còn được gọi là cách hun khói cây xô thơm. Bạn cần chuẩn bị một bó cây xô thơm và đốt chúng để bó cây cháy âm ỉ chứ không cháy bùng lên. Tiếp đó, bạn đem bó cây xô thơm đang cháy đi quanh nhà. Vậy hương thơm ra khỏi bạn và đi vào các ngóc ngách của ngôi nhà. Bạn nên mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để nguồn năng lượng xấu thoát ra khỏi căn nhà của bạn. Nếu bạn muốn, có thể đốt các loại cỏ ngọt ngay sau đó để mời nguồn năng lượng tốt vào nhà. Cách thứ 12, đi du lịch Đi du lịch sang thành phố khác được cho rằng có thể xóa có thể xóa tan mọi xui xẻo. Vì vậy, vận xui của của bạn cũng bị bỏ lại phía sau và tan biến khi bạn vắng mặt. Bạn càng đi xa khỏi nơi bạn đang ở càng tốt. Cách tốt nhất là đi du lịch đến thành phố khác hoặc đất nước khác, nơi có mũi giờ khác với nơi bạn sống. Vừa rồi, Tương số ngày nay đã giới thiệu đến các bạn 12 phương pháp đơn giản để hóa giải những điều xui rủi và mời gọi may mắn. Không hề khó để thực hiện đúng không nào? Ngoài ra, cách sống lạc quan, tích cực và luôn tìm thấy vẻ đẹp từ những điều bình dị